Cô có ví dụ đầu tiên à? này. 12.485 đem chia cho 3 và có kết quả là bao nhiêu? Cô trò mình cùng đặt tính và thực hiện. Ta đặt tính như ta thực hiện các phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số. Ta bắt đầu chia. Lần chia thứ nhất, 1 không chia được cho 3. Ta lấy 12 chia cho 3 bằng 4. Viết 4 sau khi chia xong rồi, ta nhân ngược 4 x 3 bằng 12. Sau khi nhân ngược ta trừ 12 trừ 12 bằng 0, viết 0. Ta thực hiện xong lần chia số 1, hạ 4 xuống. Chúng mình cùng chia tiếp. 4 chia cho 3 bằng 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1, viết 1 hạ 8 xuống, ta có 18. Và bây giờ ta bắt đầu chia 18 chia cho 3 bằng 6. 6 x 3 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Cô hạ số 5 xuống. 5 chia cho 3 được 1. Viết 1. 1 x 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Như vậy ta đã có kết quả của phép chia 12.485 chia cho 3 bằng 4.161 và dư 2. Cô sẽ có kết quả như sau. 12.485 chia cho 3 bằng 4.161 dư 2. Các con chú ý nhé, đây chính là phép chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số và sau khi chia chúng ta thấy kết quả là được 4161 và dư 2. Bây giờ thì cô trò chúng mình cùng đến với phần tiếp theo.